Đây là buổi livestream dự đoán kết quả phán quyết của tòa án. Trang Ho Oai vệ ngồi trước ống kính để dự đoán kết quả của buổi phán quyết của vụ án nhóm 3 VIP giết hại giáo sư Seo. Sau đó anh còn giới thiệu với các cư dân mạng rằng, hiện trường buổi phán quyết ngày hôm nay, nếu là một công tố viên chính nghĩa, thì công tố viên Choi sẽ phải đưa ra chứng cứ giết hại giáo sư Seo của nhóm 3 VIP, nhưng công tố viên Choi lại không hề làm vậy. Ngược lại hắn lại cố gắng giúp chúng đưa ra những quan điểm dễ dàng bị bác bỏ để chứng minh rằng Ba VIP hoàn toàn vô tội. Những phán đoán của Trang Ho vừa được đưa ra liền nhận về vô số những bình luận phản bác và không phục. Nào có biết rằng vào lúc mọi người đang định công kích anh, thì Mi họ ở hiện trường buổi phán quyết đã gửi tình hình ở đó tới buổi livestream của Trang Ho và thông báo với các quần chúng ăn dưa về tình hình vụ phán quyết và lời dự đoán về Big Mouth khớp đến 100%. Vì vậy mà những lời phán quyết của công tố viên đã được tường thuật lại không thiếu một chữ. Ở trong livestream của Trang Ho, khi nghe được tình hình ở tòa án mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rồi không ngừng điên cuồng bình luận với dòng chữ sùng bái Big Mouth. Thế nhưng Trang Ho lại nói với mọi người rằng, anh ấy không phải là một nhà tiên tri, Việc anh ấy có thể nói ra được những lời của công tố viên Choi là vì tất cả chuyện này đều là kịch bản mà bọn chúng đã bàn bạc từ trước. Công tố viên và nhóm ba VIP giết hại giáo sư Seo chỉ là đang diễn theo kịch bản mà họ đã biên soạn từ trước. Bởi vì họ đã bàn bạc từ sớm, phiên tòa hôm nay phải rửa sạch mọi tội trạng cho nhóm ba VIP. Mà việc chúng cấu kết với nhau dường như đang biến tất cả mọi người thành kẻ ngốc vậy. Kể từ khi bắt đầu bọn chúng đã thao túng tất cả mọi chuyện. Cái tên chó chết kia. lập tức tìm hắn về cho tôi tiếp đó trang ho còn nói với cộng đồng mạng về chân tướng sự thật đằng sau vụ án của giáo sư seo đó là có một chiếc usb của camera hành trình đã ghi lại toàn bộ hành vi giết hại giáo sư seo của nhóm ba vip chỉ cần nội dung đó được công bố lên là có thể chứng minh được nhóm ba vip chính là hung thủ thực sự giết hại giáo sư lúc này gong ji hun đeo tai nghe nghe được lời nói của trang ho lập tức ra hiệu cho công tố viên choi dừng lại việc đưa ra phán quyết dành cho nhóm ba người rồi yêu cầu tạm hoãn buổi phán quyết. Sau đó Gong Ji-hun tức tối mà rời khỏi tòa án. Lúc này ông ta bỗng nhớ tới yêu cầu trước đó của Giang He-jin. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không được để bản luận văn của giáo sư Seo rơi vào tay của Trang Ho. Ngay sau đó ông ta bắt Chê Ho ký tên vào đơn ly hôn. Rõ ràng tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ly hôn. Vậy thì giết tôi đi. Giết tôi đi. Mày tỉnh táo lại cho tao tên mập này Nếu như bản luận án đó rơi vào tay của Big Mao thì mày chết chắc đó Mày biết chưa hả? Không muốn ly hôn, vậy mày muốn hại chết bọn tao đúng không? Tao sẽ bắt cóc vợ mày đó, có muốn không hả? Cuối cùng Gong Ji-hun đưa tờ đơn ly hôn đã được che Ho ký tên cho Giang Hye-jin. Hye-jin cũng giữ lời hứa mà đem bản luận văn của giáo sư xeo giao cho ông ta. Tuy nhiên lúc này Gong Ji-hun lại đột nhiên cướp tờ đơn ly hôn lại, rồi chất vấn cô ấy rằng rốt cuộc thì bích Mao đang trốn ở đâu. Lúc này Hye-jin mới nói ra nơi ẩn trốn của bích Mao cho ông ấy. Sau đó phía cảnh sát nhanh chóng xuất trận để đi bắt Trang Ho người đang livestream ở nhà kho, mà tòa án lúc này cũng đã kết thúc thời gian nghỉ giữa giờ. Thẩm phán bắt đầu tuyên bố phán quyết cuối cùng dành cho ba VIP. Bây giờ sẽ là phán quyết cuối cùng. Chúng tôi xin công bố phán quyết. Chứng cứ không đủ. Bởi vì chứng cứ không đủ, phán quyết vô tội. Lúc này phía cảnh sát cũng đã tới được nhà kho bỏ hoang kia, bắt đầu bố trí lực lượng bao vây ở xung quanh. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, họ lập tức xông vào trong. Không được động đậy, mau giơ tay lên. Động cơ giết người mà công tố viên nhắc tới, liệu có nằm trong kịch bản hay không? Vậy thì rốt cuộc vì sao lại giết hại giáo sư Seo? Bản luận văn Người đàn ông này lấy một chiếc camera ẩn rồi ngậm vào trong miệng Sau khi cắn vỡ nó còn vứt xuống đất mà dẫm cho nó nát tan Hóa ra chiếc USB mà Hezin đưa cho ông ta trước đó Căn bản không phải là bản luận văn của giáo sư Seo Gong Ji-hun tức tối mà chất vấn cô ta Rốt cuộc thì bản luận văn của giáo sư Seo đang nằm ở đâu Nhưng ông ta không hề biết cuộc nói chuyện của hai người họ đã bị phát lên trên mạng Hezin còn cố ý gài bẫy Gong Ji-hun Cô ấy nói mình đã tận mắt nhìn thấy nội dung trong chiếc camera hành trình kia Chồng của cô ấy và hai người nữa đã giết hại giáo sư Seo trong chiếc xe đó. Bọn họ giết giáo sư Seo là có nguyên nhân khác, chứ không phải là vì bản luận văn kia. Giang He Jin, mà nhóm Ba VIP vừa nãy mới được phán quyết vô tội, đã nhìn thấy video đang trực tiếp ở trước cửa. Chuyện này khiến đám phóng viên vây lấy họ như kiến. Ba người họ chỉ có thể bất lực mà nhìn ngó xung quanh, một câu cũng không dám nói. Lúc này Gong Ji Hun mới nhìn thấy chiếc camera đang được giấu kín ở trong góc. Anh giữ lại đi. Chúng tôi dùng xong rồi đó. Còn màn hình của chiếc xe vừa nãy vẫn còn đang livestream, thì giờ lại đang chậm chậm được mở ra, chỉ nhìn thấy Trang Ho, người tự xưng là Big Mau đang ngồi chễm chệ trong đó. Sau đó anh nhìn về phía những gương mặt quen thuộc, anh thậm chí còn vui vẻ mà vẫy tay chào hỏi họ. Thế nhưng nhóm ba VIP nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng hoảng sợ, bất giác mà cúi gập đầu xuống. Lúc này Trang Ho mới chậm chậm đi xuống xe rồi đi đến trước mặt chúng. Dưới sự ghi hình của các phóng viên mà nói với họ rằng He Jin đã đem cuộc nói chuyện ban nãy của cô ấy và Gong Ji Hun đi làm chứng cứ để nộp lên tòa án phán quyết có thể dễ dàng bị lật ngược. Biểu cảm đó của anh là sao? Anh không định từ chối kháng cáo đó chứ? Anh sẽ kháng cáo sao? Xin hãy nói rõ cho chúng tôi được biết. Tất nhiên là tôi sẽ kháng cáo. Có được những chứng cứ thế này, tôi tin mình sẽ thuyết phục được tòa án. Thế nhưng công tố viên vừa mới đồng ý sẽ kháng cáo với Trang Ho. Ngay sau đó hắn liền lấy điện thoại ra để gọi cho phía cảnh sát, để họ mau chóng tới cửa tòa án để bắt giữ Trang Ho, người đang vượt ngục. Thế nhưng lúc này Trang Ho lại quay người về phía các phóng viên, rồi tuyên bố với họ rằng anh ấy đã bị bắt cóc tới một bệnh viện tâm thần bí ẩn, sau đó còn gặp được hung thủ muốn giết hại mình ở ngay trong bệnh viện tâm thần đó. Mà người thao túng tất cả chuyện này chính là Gong Ji-hun người vừa mới xuất hiện trên sóng trực tiếp và công tố viên Choi ở trước mặt mọi người đây. Sau đó phía cảnh sát nhanh chóng có mặt ở tòa án. Trang Ho đành không nỡ mà chia tay với Mi Ho, nhưng Mi Ho lại dùng ánh mắt đầy tự hào để nhìn về chồng của mình. Rồi hai người họ ôm chặt lấy nhau trước mắt tất cả mọi người. Ngay sau đó, người bạn luật sư lén nói với Trang Ho rằng, em trai Jerry của anh đã được cứu sống, anh ta vẫn chưa hề chết. Lúc này, một bác sĩ có một hình xăm thuộc tổ chức của Big Mao bỗng xuất hiện, đến bên cạnh giường bệnh của Jerry rồi đưa cho anh ấy một mảnh giấy. Jerry sau khi nhìn thấy nội dung trong tờ giấy, tức tối mà xé nát nó ra, rồi nắm chặt lấy tờ giấy ở trong tay. Sau khi biết được Jerry vẫn còn sống, điều này khiến Trang Ho vô cùng vui mừng. Lần này anh ấy quay lại trại giam một lần nữa, sau đó lại mặc lên bộ quần áo của tù nhân quen thuộc. Dưới tiếng hò reo của các đàn em, Trang Ho bình tĩnh mà quay lại trại giam. Nguyên nhân khiến tôi một lần nữa quay lại trại giam này rất đơn giản, Hãy đợi đấy, Big Mouth. Lần tới sẽ đến lượt ngươi. Đường đường là một thị trưởng mà lại phải lén lút giấu vàng ở trong căn phòng bí mật này. Ông ấy không chỉ vui vẻ huýt sáo, mà còn để lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Lúc này nhìn từ phía xa đằng sau bóng lưng của ông ấy là một căn phòng quen thuộc. Hóa ra căn phòng mà thị trưởng Choi đang đứng, chính là nơi mà Big Mao đã chuyển vàng tới đây. Mà ba VIP sau khi bị vạch trần tội ác cũng vội vàng chạy tới chỗ của chủ tịch cầu xin ông ấy hãy ra tay cứu giúp mình, nếu không sau khi tòa án phán quyết bọn họ giết hại giáo sư Seo, thì bản luận văn của giáo sư Seo cũng sẽ bị bại lộ. Chủ tịch sau khi nghe thấy lời đe dọa của họ tức tối mà bỏ kính xuống. Chính vào lúc ông ấy đang phẫn nộ giáo huấn ba tên đó, thì thị trưởng Choi vừa hay lại có mặt ở đó. Sau đó lấy ra một tập tài liệu rồi đặt xuống trước mặt chủ tịch. Cái này là gì? Đây chính là bản luận văn bí mật của giáo sư Seo. Còn đây là bản gốc, giờ đã không còn thứ gì có thể uy hiếp ngài được nữa. Nhóm ba VIP nghe thấy lời của thị trưởng Choi thì vô cùng hoang mang. Chúng vốn định dựa vào bí mật của bản luận văn để chủ tịch giúp đỡ mình. Thế nhưng nay bản luận văn kia lại được thị trưởng Choi giao cho chủ tịch. Điều này khiến cho họ trở thành thứ phế vật không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa. Thế là ba VIP liền chặn thị trưởng Choi lại chất vấn ông ấy vì sao lại làm vậy. Nhưng thị trưởng Choi lại khuyên bọn họ mau chóng ra đầu thú để nhận được khoan hồng của pháp luật. Vì sao lại cứ bắt bọn tôi phải nhận tội cơ chứ? chính anh cũng là đồng phạm cơ mà. Hóa ra hôm đó sau khi giết hại giáo sư Seo, người mà ba VIP gọi không phải là Gong Ji-hun mà là thị trưởng Choi. Lúc đó sau khi thị trưởng Choi biết được ba VIP đã giết hại giáo sư Seo, ông ấy tức tối mà ấn thật mạnh vào còi xe ô tô. Sau khi bình tĩnh lại liền lập tức ra lệnh cho thư ký, mau chóng tạo ra hiện trường của một vụ tai nạn giao thông với xe của ba VIP. Nhưng thị trưởng Choi lúc này lại oán trách ba VIP rằng không chỉ giết hại giáo sư Seo mà còn tạo ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến thi thể của giáo sư Seo bị người khác phát hiện. Thậm chí tên Gong Ji-hun ngu xuẩn còn công khai bản luận văn kia với công chúng. Tất cả những rắc rối này, bản thân ông ta đều phải dọn dẹp cho bọn họ. Đến nay tất cả mọi chứng cứ đều đã được ông ấy xử lý sạch sẽ. Thậm chí ông ta còn lấy đi camera hành trình mà Trang Ho nắm giữ. Hiện tại ông ấy không còn sợ bốn tên đần độn chuyên đi gây rắc rối này làm hại nữa. Đầu của các anh không biết suy nghĩ sao? Đúng là đám đần độn. Một khi đắc tội với chủ tịch thì cuộc đời của đám các người cũng sẽ chấm dứt từ đây. Hãy ngoan ngoãn mà nghe lời tôi. Chỉ khi tôi bình an vô sự thì các anh mới có thể sống tiếp được. Tới tối, chủ tịch một mình ngồi trong sân vườn, đem bản luận văn của giáo sư xeo đốt cháy thành cho. mà lúc này vợ của thị trưởng Choi bước tới bên cạnh ông ấy. Chủ tịch quay đầu lại nghiêm nghị mà nói với vợ của thị trưởng Choi rằng: "Ta vốn đã định để cho cháu thừa kế sự nghiệp của ta. Nhưng hiện tại, cháu sẽ phải hỗ trợ cho Choi Do Ha." Nghe được câu nói này của chủ tịch viện trưởng không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Trước đây cho dù cô có cầu xin ông ấy thế nào, hy vọng chủ tịch có thể để chồng mình trở thành người thừa kế, chủ tịch đều sẽ im lặng, thế mà hôm nay ông ấy lại chủ động muốn chồng cô trở thành người thừa kế tập đoàn. Mà thị trưởng cho lúc này lại đến căn phòng bí mật chứa đầy vàng kia, rồi lấy ra bản photo của bản luận văn kia, thậm chí còn có một bản USB khác. Nghĩ đến chuyện trước đây anh ấy đã hứa với chủ tịch rằng, bản luận văn của giáo sư Seo chỉ có một bản duy nhất, Hóa ra đó chỉ là lời hứa giả dối để đánh lừa chủ tịch mà thôi. Hôm nay ông ấy lại lén lút đem bản luận văn và USB giấu ở trong phòng bí mật. Chỉ nhìn thấy ông ấy lúc này bỗng giơ ngón cái ra, mà cử chỉ này giống hệt với cách ra hiệu của lão đại trong tù. Thậm chí đến người quản giáo trong trại giam cũng bất giác mà làm theo cử chỉ này. Dường như cử chỉ này đang đại diện cho một ý nghĩa sâu xa nào đó. Lúc này trong trại giam, Trang Ho vẫn đang tìm kiếm Bích Mao. Anh ấy một lần nữa quay lại phòng sám hối của giáo đường, và lại phát hiện ra lá bài tarot ở trong quyển kinh thánh. Cho nên Trang Ho vẫn cho rằng Big Mao thực sự vẫn đang ở trong tù. Sau đó anh ấy liền cầm theo lá bài kia tới giáo đường. Chính vào lúc anh ấy đang đau đầu suy nghĩ xem ai mới thực sự là Big Mao. Đột nhiên Trang Ho nghe thấy tiếng mở cửa giáo đường. Được rồi, tới đây thôi. Nhấn theo dõi để xem diễn biến tiếp theo của bộ phim nhé.